oh, no, no, no, no. Oh. Do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba. Connor relaxed and smiling. Oh no!